vô bỏ vô không sao chút để xíu rồi vàng bỏ vô cho không được không phải bỏ liền phải bỏ liền đây đây đó, sáng giờ cho mấy chục giờ nãy giờ bỏ hoài vô bỏ vô đi bỏ cho nó hên cho mình chồng hoài dạ cảm ơn tôi linh mai là mối không biết được gì mà tốn quá <laughs> rồi ngồi bên trai mời nhà gái uh, chúng ta giới thiệu về mình trước ha dạ em chào ờ, chú quyền linh chào chị ngọc lan bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay Em tên là Phương Thảo Hiện tại là em đang sống ở quận 2 Em đến từ Đồng Nai Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi chị Em trước đây làm trợ lý phiên dịch Sau đó thì à, em làm bất động sản Hiện tại thì em đang giống kiểu admin và sale bất động sản Trước đây là làm à, làm phiên dịch là phiên dịch tiếng uh, Dạ tiếng... Anh, tiếng Việt ạ Rồi nhà gái dễ thương lắm á chú ơi <laughs> Mà nhà trai giới thiệu về mình đi Em xin chào chú Huyền Linh, chị uh, Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và các khán giả ở đây Em tên là Trần Ngọc Trường, em uh, sinh năm 92 ờ, Quê em ở Củ Chi còn nhà ở Nhà Bè Làm gì nhà Bè? Dạ em làm uh, nhân viên sản xuất dược Cụ thể là em uh, sản xuất ra những viên thuốc uh, như là paracetamol sủi hoặc là xe sủi à, Tức tức là dược, dược sĩ hả? Dược sĩ sản xuất à, dược, dược sĩ Mình cho biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái Ưu điểm của con là vui vẻ hoạt bát, con nấu ăn ngon Rất là thích chăm sóc người khác ạ Trời hay quá, hai cái đặc điểm này ngon nè Nấu ăn ngon mà thích chăm sóc người khác nữa là tuyệt vời luôn đó 감사합니다. còn uh, khuyết điểm dạ khuyết điểm em nhiều lắm <laughs> khi mà em bị đói thì sẽ hơi cậu hơi khó tính một xíu cái <laughs> này phải sửa nha <laughs> dạ ngoài ra thì ờ, người ta nói hay não cá vàng á chị tất cả những công việc của em á thường là em phải lên lịch vào điện thoại hoặc là nốt lại à dạ cái này bây giờ mình có rất là nhiều cái ờ, loại thuốc để có thể hỗ trợ về cái cái cái trí nhớ của mình chị ngày nào cũng phải uống ba viên chị mới nhớ được có khi nào nhiên số được em gặp bạn nam bên kia làm về thuốc không chị đúng rồi đó số Hợp phận là vậy đó quên ờ, uống sủi nó không hết đâu nha rồi bây giờ nhà trai thì sao nè đầu tiên là ưu điểm của em là nấu ăn uh, ngon siêng năng vui vẻ hoạt bát thích chăm sóc người khác hai này sẽ cùng hệ ra dạ đúng nha. về chắc dễ mập lắm mà còn gì nữa siêng ờ? năng chịu khó thích học hỏi ừ. ví dụ như có những vấn đề mà em chưa biết thì em sẽ hỏi cho tới khi nào biết thì thôi à. hỏi tới luôn ha tao nói học học nữa học mãi mà không biết mình hỏi tao có gì đâu sợ đúng không khuyết điểm là gì à dạ khuyết điểm của em là hay quên nữa hay quên nữa trời, trời. ơi trời <laughs> hai đứa nó quen thời gian nói ủa bạn là ai vậy <laughs> đúng rồi đó mệt lắm ủa đó. ai đây <laughs> chứ người ta nhức đầu cái quên đưa thuốc sủi uống cũng mệt lắm mà <laughs> không thực ra em quên đó là chỉ quên những cái việc lặt vặt như là ví dụ như đi chợ mà quên mua rau này nọ chứ còn nếu mà trong những việc mà về y tế á ừ. là phải uh, trách nhiệm cao chính cẩn xác thận. sản xuất thuốc nữa mà có khi nào em mốt chở bạn gái đi chợ rồi cái quên đi về không rước bả về không chứ chị là chị quên lần rồi đó không có đó là không có quên rồi chị tình trường của bên nhà gái giờ như thế nào em đã có hai mối tình rồi trước đây khi mà vào đại học á, thì cái ngày mà chào mừng tân sinh viên em có rung động với một bạn nam thường em thích bạn nam mặc áo sơ mi màu xanh và mặt bạn đó cũng rất là sáng nên là em thích bạn đó kiểu tức là rung động dạ xét đánh cái đùng <laughs> sau đó thì à, phát hiện là bạn cùng khoa với em và là thủ khoa <laughs> em ngại tính em ở ngoài mọi người giao thiệp rất là xã giao rất là nhanh nhẹn năng động nhưng mà đề cập tới chuyện tình cảm con trai con gái thì em hay ngại lắm cho nên là em chỉ đứng từ xa nhìn thôi ủa rồi thôi rồi, hả dạ mối tình thứ hai thì là mãi sau này gần đây thì em mới quen một bạn trai người hàn quốc tụi em quen nhau cũng được một năm quen nhau được tầm 3 tháng thì bạn đó nói là công ty chuyển công tác ra hà nội thực ra người ta yêu xa nước ngoài được mà có điều à, sau đó thì bạn đó có chia sẻ là ba mẹ bạn đó không có sẵn sàng con dâu người ngoại quốc à dạ yeah, cho nên là tụi em ngân luôn tức là cái câu chuyện đó cách đây một năm rồi dạ yeah. trong vòng một năm nay là em cũng không có tìm hiểu thêm một dạ, đối tượng nào chị. hết covid đó à à là do covid hả dạ yeah. trời không có covid chắc cũng một hai mối nữa rồi đó <laughs> nhà trai em cũng trải qua hai mối tình hai mối ha nói chung là em quen một bạn nữ là em quen qua mạng mối tình thứ hai là em qua bạn bè giới thiệu qua wow, mạng nó quen lâu không qua mạng thì quen được uh, ờ, 3 tháng rồi lâu quá ha còn mối thứ hai mối thứ hai là được năm nhưng lý do là sao mình không quen nữa em bận uh, chú tâm vào việc học và việc đi làm quen người ta mà bận quá bỏ bê không chăm sóc tình yêu sao người ta đi với mình suốt dặn đường dài được bây giờ đã sẵn sàng để quen một cái mối tình gọi là đàng hoàng tập trung rồi chăm sóc người ta chưa dạ sẵn sàng ạ sẵn sàng chưa dạ vâng ạ công việc mình ổn định chưa dạ ổn định ạ ổn định rồi bây giờ nếu mà lấy vợ á thì khoảng bao lâu mình lấy em dự tính là khoảng một năm một năm lấy vợ vợ ở đâu Và không ngại thì ờ, cứ việc ờ, về nhà em làm làm dâu cũng à làm dâu làm dâu ở đâu làm dâu ở nhà ở nhà ở đâu nhà em ở nhà bè nhà có mấy người có một chị gái với một mẹ nhà gái nghe kỹ chưa về làm dâu nhà có bà chị với là mẹ thôi em quan điểm như thế nào về cái việc là làm dâu dạ đối với em á ba mẹ nào cũng là ba mẹ hết làm dâu không vấn đề gì hết ạ thực ra em rất là thích khi mà mình đi làm về á có ba mẹ ở cùng nếu sau này có con thì chăm sóc con cho mình không khí mà gia đình đoàn tụ thì rất là ấm áp Thực ra thì chị cũng nghĩ với cái tính cách là thích chăm sóc người khác của em á thì là cái việc em ở cùng với lại gia đình chồng thì nó chú. không vấn đề trời, trời ơi người ta chưa có cho qua coi mặt mà lén lén đi qua rồi nghe cái câu này tôi khoái nè có rất nhiều người ta sợ làm dâu nhưng mà nghe con nó khoái làm dâu chú khoái vậy đó bây giờ coi mặt rồi thấy như thế nào thấy được nghe rồi. câu khoái làm dâu là tôi thấy tôi tức quá tôi đó. cũng phải đi qua bên kia tôi coi coi đúng coi. rồi hello em dạ, chào chị dễ thương để đi qua tiếp xúc gần hơn chút nè xa quá cận hai độ nhìn cũng chưa nét lắm giờ nét rồi bây giờ về là ví dụ như công việc hai đứa mà bận quá rồi ai là giữ cái vai trò mà nấu nướng nếu mà công việc của cả hai bên ờ, vợ chồng mà bận quá chung là ở nhà em có chị gái thì em sẽ nhờ chị với em phụ nhờ được không dạ được đó chị em nấu ăn cũng rất là ngon mà có nhiệt tình giúp đỡ không dạ có rồi đó vậy là được ngon coi xong rồi đó nói chung được là không? duyệt là duyệt luôn đó mình thấy việc thôi cậu biết hai đứa nó việc không nhà gái nè cái tiêu chí người yêu của mình như thế nào tiêu chí của con đơn giản lắm chú bạn nam là người tự tin có chính kiến và có trách nhiệm về kinh tế là từ ổn định đến cao Ừ. À, mà thật sự ra nha chú ơi ai cũng mong là có cái cuộc sống từ ổn định tới cao hết đó không có gì bất ngờ <laughs> bởi vì cuộc sống hiện đại bây giờ không thể là một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa yeah. mà dạ. chúng ta phải có sự nghiệp có sự phát triển để chăm sóc như thế tương lai nó mới tốt chứ không phải là mình nghĩ là mình yêu nhau là được rồi đúng không dạ cái tiêu chí hình dáng ờ, của người đàn ông thế nào bạn nam cao hơn con là được con cao mét mấy con cao mét sáu ba bên mình mấy con cao mét sáu lăm rồi hơn được hai phân cũng được dạ rồi vậy là về bỏ hết mấy đôi giày cao <laughs> gót cũng may là con <laughs> không có thích gì cao gót lắm đó rồi duyệt còn thích gì nữa nào bạn trai nhìn nam tính mặt mày sáng láng đặc biệt là con rất là bị hấp dẫn bởi đàn ông có bụng chị ừ, cũng bị quá hả dạ trời con vậy là đi qua chú linh có bụng chứ thích đàn ông bụng bự hả dạ không đến nội bự lắm <laughs> nhưng mà con có gu lạ đó nha chú đó giờ thấy có nhiều cô nói là thích sáu muối đồ à thích sáu muối con là thích muối đúng không dạ sao khi mà đi xe máy á chú ờ, khi mà ôm đằng sau rất cảm thấy rất là vững chãi <laughs> coi như có đồ dọc chơi dỗ cũng <laughs> hơn nữa thì bạn nam cũng không có phải bị stress quá trong việc là à, phải đi tập gym tập gym đúng rồi cảm ơn con nha hay dạ. nè một suy nghĩ tích cực còn nhà trai thì sao cái tiêu chuẩn ờ, của em thích ờ, thì ờ, phụ nữ trưởng thành chín chắn mạnh mẽ chút cũng được phụ nữ mạnh mẽ cá tính lắm đó nha dạ em cũng chuẩn bị tinh thần chuẩn bị tinh thần đó đúng không mình không thích điều gì ra phụ nữ mình nói luôn đi cho bên kia có gì rút kinh nghiệm nói chung là em không thích phụ nữ mà không tôn trọng cha mẹ có uh, nhu cầu cao về đàn về con trai cái gì đòi hỏi cao đòi hỏi cao gì ví dụ như là con phải có ý chí cầu tiến cao sau này phải làm lớn này nọ con thì con có ý chí nhưng mà nói chung là cái gì cũng phải có giới hạn đó. tức là không nên yêu cầu cao quá đúng không dạ. nhà gái con... mình không thích gì ở người đàn ông nè con không có thích người đàn ông nói nhưng mà không làm con thích người đàn ông biết chia sẻ chia sẻ nhiều thì là tốt vì mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn cái thứ hai con không thích người đàn ông không có chính kiến không có chí cầu tiến không có tự tin con đáp ứng được nhiều nhu cầu nè dạ con đáp ứng được 70-80%. Ờ, tám mươi phần trăm bảy tám phần trăm được tự tin 30% phần trăm còn lại là cái điều gì mà nghĩ là không thể đáp ứng được dạ 30% phần trăm còn lại là em nghĩ là nói chung là cũng mong ờ, bạn nữ giảm bớt một chút <laughs> cái đó thật kệ người ta cứ thấy mình có lợi phấn đấu mình có mục đích vì bạn gái nói là anh phải ờ, có thêm cái nhà ok, mình phấn đấu cố gắng phấn đấu nhưng mà cái đó không phải là áp lực đừng có đặt ra quá ba mươi trăm nó cũng không sao cả đó là cái để mình phấn đấu hơn nữa bây giờ thì à, mình giao lưu với người thân chút xíu ha hôm nay em đi với ai dạ em đi với ờ, chị là người truyền động lực cho em cảm hứng cho em đến tham gia chương trình này và em ruột của em Đây, chào đại diện nhà gái đầu tiên thì gửi lời chào đến ờ, tất cả các bạn đang xem chương trình chào hai mc ạ à. em là vân em là chị gái cũng là chị bạn của thảo bình thường ở nhà thì em không gọi thảo bằng thảo mà em gọi bằng rosie ưu điểm của bạn á bạn là một người vui tính có tinh thần trách nhiệm rất là lễ phép với người lớn tuổi và đặc biệt á là lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực hết hôm nay á chị thấy bạn nam á rất là kiểu là khả ái nhìn rất là bắt mắt nếu như mà bạn đại học của em là một bạn trai mà bị ấn tượng với em bằng chiếc áo sơ mi màu xanh thì hôm nay chắc cái bạn này á, là áo sơ mi màu trắng cũng để lại cho em nhiều ấn tượng chị nghĩ là hôm nay á, là các bạn đến đây là đã có duyên rồi thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu hẹn hò với nhau thảo là một người á, rất là thú vị để bạn á, tìm hiểu và hẹn hò trong thời gian sắp tới cảm ơn là gì nhà gái nhà ta đi với ai dạ bên em đi một mình ạ à. một mình hả không sao chú linh sẽ là đại diện nhà trai ha bây giờ thì những gì mà về nhà trai chú đã nói cho nhà gái nghe hết rồi bây giờ mình à, sẽ gặp mặt nha mở rào chào em ạ dạ Đây là quà là tặng em Dạ, cảm ơn dạ hoa rất là đẹp cảm ơn, cảm ơn anh em cũng có một món quà tặng anh ừ. cảm ơn em ừ, dạ đây là một con heo đất rất là truyền thống heo dễ thương đâu lấy heo ra coi <laughs> có tiền trong chưa <laughs> tặng heo tặng bóp tặng ví phải bỏ tiền vô bỏ vô dạ, không sao chú để xíu nữa về bỏ vô cho không được không phải bỏ liền phải bỏ liền đây đây đó, sáng giờ cho mấy chục giờ nãy giờ bỏ hoài vô bỏ vô đi bỏ cho nó hên chú linh chọc quá <laughs> dạ cảm ơn tố linh mai là mối không biết được gì không mà tốn quá <laughs> cảm ơn chú quyền linh đi làm gì đam mê ờ. nữa đó nhớ giữ con heo đó mai mốt tiền nhiều nhớ chia tôi nha tôi <laughs> nhớ hả rồi coi bụng nó vậy bự chưa <laughs> đủ ôm chưa dạ cái này về hai đứa thích ăn mà chú à về nhớ cho ăn bụng bự xíu nha dạ. dạ về chỗ ngồi đi hai đứa nè hãy nhìn nhau thật kỹ xem có giống như suy nghĩ của mình hay không em tên gì ạ em tên phương thảo phương thảo sinh năm nhiêu dạ chín tư anh thấy thảo ờ, trẻ hơn so với tuổi dễ thương cảm ơn anh nhiều <laughs> em thấy anh sao em thấy anh rất là sáng nói chung gu em nói chung gu em bữa nay um, nói chung là um, tụi mình gặp nhau cũng là một cái duyên thôi thì nếu được cơ hội thì mình cứ um, chưa chưa chưa tới vụ đó đâu à, chưa tới <laughs> hôm nay um, mình tham gia chương trình này mình gặp nhau vậy để cái gì mình trò chuyện để tìm hiểu nhau nhiều hơn nếu mà được thì sau này mình tiến tới sâu hơn em nghĩ sao em cảm nhận được sự chân thành khi mà em đăng ký chương trình á ban tổ chức và biên tập cũng đã tuyển lựa cho nên là đã có 50% là em đồng ý cho người rồi nhưng mà bây giờ thì giờ em đồng ý 100% á Hiện tại thì anh đang làm dược sĩ ở bên ờ, nhà máy dược ở quận 7 Quê anh ở Củ Chi á, anh có mua đất trên đó Anh có một ờ, định hướng tương lai là sau này là anh về quê để ờ, xây một nhà thuốc Để tạo một cơn ngơi riêng cho bản thân Em nghĩ sao? Em rất là thích người làm ngành y à, Cảm em Khi mà em nghe anh giới thiệu anh làm trong ngành dược sĩ là trong bụng em thấy 100% rồi đó nhưng mà anh ta nói năm nữa là muốn kết hôn đó thì thấy làm sao chị khóc quá à, <laughs> để em giải thích đã từ nhỏ em em hay bệnh lắm cho nên em rất là ngưỡng mộ những người mà biết thuốc và làm bác sĩ cái việc anh mở một cái tiệm thuốc đó em hoàn toàn đồng ý cảm ơn em em rất là thích cho anh hỏi sở thích của thảo là gì em thích ăn uống em thích uh, đi du lịch ồ vậy giờ giống anh <laughs> khi mà đi du lịch cảm thấy như mình được uh, làm mới lại cuộc sống vậy đó thảo thích đi du lịch ở nước nào nhất em chưa đi ra nước ngoài bao giờ luôn à à. à công ty em là người hàn quốc bên đó có một cái chuyến đi hàn quốc đáng ra là vào năm ngoái ừ, nhưng ừ, do dịch covid, COVID. dạ đúng à, rồi à, thật ra đi chỗ nào cũng đẹp chỗ nào cũng thích hết trơn anh đi đâu rồi anh có đi từng đi du lịch ở nhật bản thực ra là anh qua đó anh công tác nếu mà có thời gian anh sẽ đưa em đi em thích đi nhật bản không dạ có ừ. đi đâu miễn có anh là được rồi <laughs> đi đâu miễn có anh được rồi bây giờ nè mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi trường tới nắm tay hát cho bạn gái nghe bài nào đó đi dạ um, thực ra thì chú linh thông cảm tại um, lúc mà còn nhỏ là em em có cắt ờ, cái phần amidan của họng á nhà trai không không làm được thì để nhà gái làm đúng không em dạ yeah mấy người phờ, tên thảo hát hay lắm á tên của con là được đặt theo phương thảo ngọc lễ á chú ôi vậy hả dạ yeah. trường nắm tay thảo cho thảo bớt rung đi nắm tay anh em tay ờ, tay của anh lạnh lắm hả dạ không sao đâu tay anh lạnh nhưng mà tim anh nắm lắm <laughs> trời ơi lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say cứ hát đi em không sao nếu như đây là mơ cho tôi xin dừng thêm phút giây này <laughs> em hát hay quá à. thảo ôm trường cái coi có vừa vòng tay bụng không <laughs> em có em có em có ngại không nói chung đây là lần đầu nhưng mà chắc là anh nghĩ là mình nên thử nên không sao dạ yeah. cái ôm nó sao thảo cứng kiệt tùm lum hết chú ơi à tại hồi đó anh có tập gym <laughs> cơ cơ nó cứng dạ yeah. rồi ok về à, vị trí đi các bạn chúng ta có 30 giây lắng đọng người lại nhắm mắt lại kiểm tra con tim của mình đi rồi để tay vào nút bấm nếu con tim mình nó đập mạnh thì mình bấm nút nếu nó không đập mạnh thì không cần bấm thích là ấn liền không cần phải đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng hai bạn dạ, cảm ơn bắt đầu từ giây phút này các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau nào anh cũng thích nắm hai tay như vậy thôi được luôn nắm sau nắm nắm càng chặt càng tốt cảm giác của trường như thế nào mới đầu em cũng ờ, hơi run hơi hồi hộp nhưng mà từ hồi nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp quá lại em hết hồi hộp luôn <laughs> hoàng thảo cảm giác thế nào dạ bây giờ em rất là lưng lưng rất là vui hy vọng rằng sau này hai bạn ờ, sẽ dành rất là nhiều thời gian cho nhau để tâm sự chia sẻ với nhau thì mới có thể hiểu nhau được nhiều hơn bây giờ đâu ờ, đứng phía sau ôm nãy nó cấn gì đó <laughs> ôm thử từ phía dạ sau vâng. lên giống đúng như rồi, là đang chạy đi. xe vậy thử vừa vòng tay không đúng rồi đúng rồi đúng rồi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 Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn muốn hẹn hò. Chúc mừng à, cặp đôi ngày hôm nay. Rồi chúc các bạn hạnh phúc nha. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và chúc các bạn bình an. Rồi, dạ, cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn chương trình con hy vọng rằng là cái chặng đường phía sau của các bạn ấy nó sẽ gặt hái thêm được ờ, rất là nhiều cái ờ, bông hoa tình yêu bông hoa hạnh phúc dạ. em cảm nhận được sự chân thành khi mà em đăng ký chương trình đó ban tổ chức và biên tập cũng là tuyển lựa cho nên là đã có 50% là em đồng ý trong người rồi nhưng mà bây giờ thì giờ dạ, em đồng ý một trăm 100% á hai ba hết thời gian Xin chào mọi người, à, mình tên là Phương Thảo. À, năm nay mình 27 tuổi, mình đến từ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra ngoài đời á, mình rất là năng động và gặp gỡ mọi người Nhưng mà khi mà nói về chuyện tình cảm á, thì hơi ngại Còn <laughs> người ta gọi là nhát chai đó Cho nên là mình muốn tìm kiếm một cái chương trình mà có độ uy tín để giới thiệu cho mình Và điều đó làm cho mình đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ưu điểm của con là vui vẻ hoạt bát con nấu ăn ngon rất là thích chăm sóc người khác ạ trời hay quá hai cái đặc điểm này ngon nè nấu ăn ngon mà thích chăm sóc người khác nữa là tuyệt vời luôn đó còn uh, khuyết điểm dạ khuyết điểm em nhiều lắm <laughs> khi mà em bị đói thì sẽ hơi cậu hơi khó tính một xíu <laughs> cái này phải sửa nha <laughs> dạ ngoài ra thì ờ, người ta nói hay não cá vàng á chị tất cả những công việc của em á thường là em phải lên lịch vào điện thoại hoặc là nốt lại à dạ cái này bây giờ mình có rất là nhiều cái ờ, loại thuốc để có thể hỗ trợ về cái cái, cái trí nhớ của mình chị ngày nào cũng phải uống ba viên chị mới nhớ được có khi nào ờ, nghi số được em gặp bạn nam bên kia làm về thuốc không chị <laughs> đúng rồi đó số phận là nha. vậy đó quên ờ, uống sủi nó không hết đâu nha mọi người rất là ủng hộ <laughs> mọi người rất là vui và ngạc nhiên thật ra chương trình mình rất là nổi tiếng từ lâu rồi và đặc biệt là các mẹ các dì các cô đều rất là thích và khi mà mình nói là mẹ ơi con tham gia chương trình này nè ba mẹ chỉ có cười thôi à, rất là vui mình rất là rung <laughs> tại sắp lên quay hình rồi rất là rung không biết nói gì hơn không dám nói là tự tin nữa <laughs> vui vẻ dễ gần nhìn có duyên nữa là cái điều mà mình thấy ấn tượng nhìn vào nam tính và sạch sẽ đẹp trai con gái ai cũng thích hết trơn nhưng mà nếu như mà không có đẹp trai nhiều quá bù lại tính cách á thì vẫn rất là rất là tốt thiếu tự tin con trai thiếu tự tin sẽ uh, dẫn đến rất là nhiều cái điều mà mình cảm thấy à, không biết là anh có muốn nói chuyện với mình không tại thường con trai nên chủ động trong chuyện tình cảm nữa là mình con gái mà mình lanh quá thì thành ra người ta sợ tiêu chí của con đơn giản lắm chú bạn nam là người tự tin có chính kiến và có trách nhiệm về kinh tế là từ ổn định đến cao Ừ. À, mà thật sự ra nha chú ơi ai cũng mong là có cái cuộc sống từ ổn định tới cao hết đó. không có gì bất ngờ <laughs> bởi vì cuộc sống hiện đại bây giờ không thể là một túp liều canh hai quả tim vàng nữa yeah. mà dạ. chúng ta phải có sự nghiệp có sự phát triển để chăm sóc như thế tương lai nó mới tốt chứ không phải là mình nghĩ là mình yêu nhau là được rồi đúng không dạ cái tiêu chí hình dáng ờ, của người đàn ông thế nào bạn nam cao hơn con là được con cao mét mấy con cao mét sáu ba bên mình mấy con cao mét sáu lăm rồi hơn được hai phân cũng được dạ rồi vậy là về bỏ hết mấy đôi giày cao gót <laughs> cũng may là con không có thích gì cao gót lắm đó rồi duyệt còn thích gì nữa nào bạn trai nhìn nam tính mặt mày sáng láng đặc biệt là con rất là bị hấp dẫn bởi đàn ông có bụng chị chị nghĩ là 50 phần trăm chị nghĩ là có cái duyên đến đây ờ, đã gặp nhau được rồi thì ờ, thời gian á nhiều hơn mình sẽ có nhiều cái tương tác ở ngoài thì có thể là uh, sẽ thay đổi nhiều suy nghĩ chị khoe luôn là khi mà chị đăng ký tham gia chương trình này á là chị đồng nghiệp ở trong công ty chị rất là ngạc nhiên và hào hứng xong chị đăng ký tham gia luôn rồi thì đã được casting rồi <laughs> cho nên là chị ơi tự tin lên <laughs> chị có nghe là anh quyền linh và chị ngọc lan thì hy vọng là mình sẽ phối hợp tốt với hai anh chị mc để có một cái chương trình thật là tốt cho ngày hôm nay mình rất là thích những cái ờ, bà mối chị mối trước đây à, và mình cũng tin rằng chị Ngọc Lan sẽ làm tốt cái điều đó hy vọng là hai chị em sẽ phối hợp tốt <laughs> các chị em ơi hãy tự tin đến với bạn muốn hẹn hò nhé nếu như đây là mơ cho tôi xin dừng tên phút giây này